gian trôi anh đi mãi không về bỏ quên câu thề quên ước hẹn cả tình quê dòng đời ngược xuôi tình tôi giữ mãi trong lòng bendiga. 帮。 biết tỏ cùng ai thầm hỏi trời cao vì sao duyên kiếp bè bàn bằng lăng sau quá màu tàn kỷ niệm giờ đã dùng ta